chào mọi người quay lại à, kênh của mình đây hôm nay là tiếp tục một số máy câu toàn máy câu nha mọi người mọi người xem à, rồi mua ủng hộ nhé đầu tiên là con à, Zter 1000 size của con này thì khoảng tầm 1000 1000 tới 1500 máy rất là êm con này ờ, China xuất Nhật nha mọi người máy rất là êm khóa máy rất êm nha này khuyên ra cược này dầu ra cược này con rất đẹp con này ờ, là dòng của nóng nha mọi người cược 1.5 vô 130m cược số 200m cược số 3 65m đây cổ trời phía trong đây còn nó kim loại hết nha mọi người kim loại hết mô bình động rồi đây mọi người xem ngoài hình của nó nhé gập tay đổi tay trái phải được hết có nào không được mình sẽ nói china xuất nhật này Rồi ok, đây là con số 1, mình bán 250 Số 2 là một con Olympic KX900 Spin cây Cược số 4 vô 140m Size thật của con này khoảng tầm 3 ngàn nha mọi người máy khá là êm khóa gập tay đổi tay giá khoảng tầm 3 ngàn con này sản xuất ở Hàn Quốc made in Korea alo alo giá chiều nay gửi nhé à dạ rồi ok anh Hitachi 12V hả Hitachi 12V em động cục 500 ấy cả vỏ dạ rồi ok dạ rồi rồi ok dạ rồi dạ rồi đây cược số 3 vô 220m số 450 số 5 120 ok đó con này thì toàn thân là carbon toàn thân carbon ôm tích ratio của con này à con này còn ratio đây 5.4 nha mọi người ratio 5.4 5.4 sai khoảng 3 ngàn cùi đồng con này con số 2 mình bán 300 300 nha mọi người Rồi số 3 Số 3 là một con The Daiwa Spinter ST850 DX đây, size thật của con này cũng khoảng tầm 3 ngàn Size thật khoảng tầm 3 ngàn Cược số 3 vô 220m, số 4 trăm rưỡi Số 5 120m, số 6 100m Đây Ok Cối của con này là cối carbon Ok Mô bình động Cối carbon Thân kim loại à, chỗ ra cửa này con đẹp này chỉ có ở đây là bị oxy hóa thì về đánh được không sao là con này sản xuất Japan nữa nha mọi người Japan nữa máy rất là êm khóa này ok rồi con ờ, con số 3 số 3 mình bán hai trăm rưỡi hai trăm năm mươi số 4 là một con đai qua đai qua này là đai qua đời mới sản xuất uh, China nó một bị một kia rồi là bị mẹ một xíu ở đây này thì vẫn dùng được bình thường nha mọi người vẫn dùng được bình thường ok máy rất là mượt toàn thân là carbon cổ giờ kim loại con này là work spin 3000 đây à kim loại đó mọi người kim loại nhé size của con này cũng khoảng tầm 3 ngang size thật khoảng tầm 3 ngang à, con này cược số 3 vô 220 mét cược số 4 vô 150 mét mô bin động máy thì rất là mượt khóa mèo đấy một tí không sao mình sử dụng nguyên hơi nha mọi người rồi đây con số 4 con số 4 của mình cũng bán hai trăm rưỡi nha con này bia rổ nên mình có giá hai trăm rưỡi nha mọi người rồi chỗ đó thôi vẫn sử dụng bình thường 250 số 5 số 5 là một con qua cất tâm ACE No 3 size của con này khoảng tầm 3 ngàn Đó. size khoảng tầm 3 ngàn khóa chỗ ra cược tới con đẹp này cược số 3 301m cược số 4 220 cược số 5 107 cược số 6 103 cược số 7 110 m cối carbon thân kim loại con này ghi nơi sản xuất không ghi nơi sản xuất thì chắc chắn là sử dụng nội địa gia băng rồi con này con số 5 mình cũng bán 250 ngàn 250 ok rồi số 6 số 7 là hai con uh, gì đây cối nông mô bình tĩnh Shimano 5 ngàn cối nông cối nông mô bình tĩnh Shimano 5 ngàn carbon titanic titanol đây khối nông màu bình tĩnh nha mọi người ngoài hình thì con khá là đẹp đây cược số 2 vô 300m à, cược số 3 vô 200m à, size của nó size 5 ngàn máy này thuộc dòng mây tơi để cầu biển cầu súc đánh mơ rồi ok những con này thì à, đều sản xuất à, Shimano sản xuất ở Japan hết cho mọi người Japan đây carbon với titan nha mọi người con này con số 6 mình bán 350 6 350 con số 7 cũng là một con y chang vậy luôn đây cũng y chang như vậy cũng là cược số 2 vô 300m à, cực số 3 vô 200m mô tinh mô bình tĩnh cối nông mô bình tĩnh cối nông Shimano 5000 carbon titan sản xuất ở Nhật Đây, sản xuất ở Nhật khuyên ra cửa cũng còn đẹp Đó số 7 Nguyên của bạn bán rừng rưỡi nha 7 350 Số 8 là một con à, Suzumi Ờ uh, Suzumi Suzumi Gì đây GS500 Size của con này khoảng tầm 3 ngàn nha mọi người Sáng khoảng tầm 3 ngàn Rồi Toàn thân của con này là graphic Cuối động Cược số 1 vô 260 Cược số 2 vô 107 Cược số 3 160 Cược số 4 108 Đây cổ của nó đây Cột này Alo giờ bán rồi nhá dạ đây không hình như con này toàn thân là carbon thì phải mọi người đây chỗ ra cửa con đẹp này toàn thân là carbon mùi động, con này là Suzumi hàng của Hàn Quốc ờ, quốc nhưng mà sản xuất ở China nha mọi người sản xuất China đó con này con số 8 mình bán 200 à ratio của con này 4.3 8 200 ratio 4.3 rồi tiếp một con à, đai qua đây qua Silver Eye một ngàn sai thật của con này khoảng hai ngàn rưỡi tới ba ngàn sai thật hai ngàn rưỡi tới ba ngàn nha mọi người quả này Ok Toàn thân của con này kim loại Toàn thân kim loại Đây Cho mọi người xem cốt của nó Đây nó rất là mới nha mọi người Ủa ừ kiếm người còn đây thì uh, số 3 2 301 số 4 200 số 507 số 603 số 701 ok con này cũng sản xuất ở Japan Japan nha mọi người sản xuất Japan ok rồi con này con số 9 mới mà 250 9 250 số 10 là một con uh, Trung Quốc xuất Nhật size của nó size 7 ngàn Bridge Spring cược số 5201 số 608 số 10 150 ok cổ của nó đây con này thì toàn thân là graphic kể cả cổ cũng là graphic đó một biến động size 7 ngàn ok mô động sai lại nha máy thì rất là mượt khóa này ok chờ 7 ngàn nhưng mà con này con số 10 mình bán 200 Trung Quốc chất Nhật rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình